Hello xin chào toàn thể các anh em quý vị các bác đang theo dõi kênh của cửa hàng nông cơ Huy Hoàng các bác nhé. Địa chỉ của cửa hàng tại thôn 8 xã Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông số điện thoại 0354392929 và số đó thì cả chúng em thì có sử dụng Zalo và cả chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 thì hôm nay thì cả chúng em xin phép giới thiệu cho các bác một lô máy cưa chữ N các bác nhé. Đó hôm nay thì cả chúng em gồm có là tổng 12 cây. Uh, cũng uh, rất chi là đơn giản của hàng chúng em uh, uh, chia theo uh, thành uh, hai hàng các bác nhé hàng bên dưới là những mẫu máy cưa Estin và những dòng máy cưa uh, cao cấp đó uh, trên dưới khoảng 3 triệu đó còn hàng bên trên là những dòng máy cưa uh, nhỏ nhẹ cắt tỉa cành hoặc là những dòng máy cưa ít để cho các bác về phục vụ gia đình uh, cưa giá rẻ để cho các bác phục vụ gia đình các bác nhé các bác nào kinh phí thấp thì lựa cho em cái hàng bên trên còn các bác nào mà muốn ờ, tầm phân khúc cao cấp thì các bác lựa cho em hàng bên dưới các bác nhá đó và bên hôm nay lô ngày hôm nay thì có những cái mẫu máy cưa khai thác tầm trung đến sử dụng nhỏ nhẹ gia đình thôi các bác nhá không có những dòng máy cưa lớn để sử dụng chuyên nghiệp đó và hôm nay thì để em uh, uh, tua uh, qua nhanh uh, hôm nay thì gồm có như Estin 023 này Estin 020 này N2 giá 3 triệu 5 Estin 023 giá 4 triệu các bác nhá. Một con máy cưa Estin 170C có tích hợp trục giật trợ lực. À, ờ, N4 là một con máy cưa Echo Curit 3501 và N5 là một con máy cưa Echo Curit 3700. Tiếp đến là một con 3501 các bác nhá. Đó. Đấy là những dòng máy cưa cao cấp nòng đứng hàng bên dưới các bác nhá. Và hàng bên trên thì có N7 là một con máy cưa Echo Curit cực kỳ đẹp và chất lượng luôn ạ. Đấy các bác nhìn tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá một con N7 quá đẹp dạ và vâng, một con N8 một con Ryobi tay dài cực kỳ xuất sắc một con Komatsu Zenowatt N9 uh, G320 nhỏ nhẹ cho các bác phục vụ gia đình Rồi, và con N10 là một con máy cưa Echo uh, 3000 N11 là một con máy cưa Tananka tay dài các bác nhá Và hôm nay thì cả chúng ta có một con tay cụt uh, Ryobi hàng tay cụt máy móc cực kỳ vip và đẹp đó và hiện tại là những cái dòng trên này là cửa hàng chúng em là đã báo giá hết ở trên từng con máy rồi các bác nhá và giá là đã hiện tại là đã bao gồm miễn phí vận chuyển hết rồi các bác nhá miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện bộ phụ kiện bên em là gồm một tí mở buji một chiếc rũa và một tô vít trình rồi và vào cửa hàng chúng em xin phép để máy quay xuống cũng như giật tất nổ từng con một cho các bác nghe qua từng máy Dạ vâng và hình thức đặt hàng của bên em thì cực kỳ đơn giản luôn các bác nhá các bác cửa à, hàng chúng em thì không cần cọc trước các bác nha các bác chỉ cần để lại cho em địa chỉ số điện thoại cũng như là tên các bác nào mà chốt con nào thì đọc giúp cho em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đánh dấu ở trên từng con máy rồi như con này là con N1 này các bác đó là cửa hàng chúng em biết ngay là các bác muốn đặt hàng con này thì cửa hàng chúng em sẽ đóng hàng gửi đi cho các bác hàng tới các bác nhận hàng kiểm tra hàng đúng máy trên video test nổ thoải mái rồi các bác mới thanh toán các bác nhá không cần phải cọc trước luôn ạ vâng và, và đầu tiên thì cửa hàng chúng em là lên cho các bác một con máy cưa N1 một con máy cưa Estin 023 một con mà khai thác tầm trung các bác nhá con này thì có thể kéo được khoảng tầm 550 đổ về đó hàng chuẩn made in Germany hàng bãi Đức tình trạng nguyên zin nguyên bản từ A tới Z các bác nhá hàng này là chuẩn hàng Nhật bãi nhập về luôn các bác nhá không chưa qua tay của người Việt Nam mình sử dụng máy móc cam kết cho các bác là nguyên zin từ ATZ thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên này đấy con này thì tình trạng ấy cũng khá là đẹp à, tích hợp hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 19 con này lam con này là mặt cắt là được uh, uh, 37 phân các bác nhá 37 phân đấy đây là có cái cây thước Đó, cửa hàng chúng em đo luôn cho các bác nhá xích là xài xích chung 91 sợi xích thì khá là to bản này các bác khá là to bản các bác nhá con này thì theo máy là lam xích là tình trạng là nguyên zin nguyên bản của nó 40 ly nòng 40 cc công suất 40 cc đây là phần bô mặt tiền đằng trước của nó đây con này thì hiện tại thì cả chúng em đang bán với giá là 4 triệu đồng giá là đã bao gồm phí ship rồi các bác nhá và tặng kèm phụ kiện bộ phụ kiện bên em là gồm một típ mở buji một chiếc giúp và một tô vít chỉnh này các bác đó và hàng Estin thì có lẽ là không còn xa lạ gì nữa rồi bởi vì có lẽ là các bác nào mà chuyên sử dụng về máy cưa máy cắt cỏ có lẽ là hãng này nó thuộc dạng top đầu về về ngành máy cưa các bác nhá siêu bền siêu chất lượng luôn hãng này thì cực kỳ nổi tiếng rồi các bác nhá đó đây là một con máy cưa thì uh, của hãng này nó đã qua sử dụng rồi cũ rồi nhưng mà giá thành của nó thì nó vẫn còn rất là cao các bác nhá đó nên là con này thì cực kỳ bền luôn xài cực kỳ bền lợi xăng tiết kiệm xăng hãng thương hiệu của hàng Đức rồi các bác nhá rồi cả chúng ta xin phép giật test nổ con này cho các bác ngồi từng máy <laughs> đặc biệt thì con này thì cả chúng em đã lên nhông đồng tiền cho các bác rồi nhá lên chén nhông đồng tiền cho các bác rồi đó xài thì cực kỳ bền luôn chén nhông đồng tiền ở bên trong này đó xài cực kỳ bền không phải là hàng chén mũi khế các bác nhá giá 4 triệu đồng cho con N1 023 Estin 023 các bác nhá Dạ vâng, tiếp đến là con N2 này, một con máy cưa cũng dạng khai thác tầm trung con này thì ờ, công suất của nó là 36cc các bác nhé Một con máy cơ Estin 020 uh, nòng 5 Con này thì ờ, nòng 40 ly công suất 36cc Hàng Estin vòng tua cực kỳ khỏe Con này thì có một ốc lam trực tiếp bằng khóa 19 thì cũng cực kỳ chắc chắn luôn rồi Đó con này thì cũng có thể kéo được khoảng tầm 550 đổ về Đây là phần mặt tiền của nó này các bác Hầu như là chưa hề có vết hàn gì hay là chóc sơn gì các bác nhá Một con máy cưa cực kỳ đẹp món này thì cửa hàng chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi các bác nhé làm mặt cắt được 32 phân làm mặt cắt được 32 32 phân đó một con máy cưa Estin 020 cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn đó. quá đẹp quá chất lượng luôn các bác nhé thắng xích vẫn là ok sử dụng ngon lành từ ATZ. đây thắng xích từ ATZ N2 giá 3 triệu 500 ngàn giá đã bao gồm phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác muốn đặt hàng con này thì đọc cho em cái mã là N2 các bác nhé Để lại cho em địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì cả chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn nha Đúng máy trên video luôn ạ Các bác chốt con nào thì cả chúng em sẽ gửi đúng máy con con đấy cho các bác Đó, đôi vâng, cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy Máy móc cửa hàng chúng em đã test nổ, căn chỉnh, dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi. Về các bác chỉ vực xài và sử dụng thôi. Một con máy cửa hàng bãi tình trạng máy móc nguyên di nguyên bản. Linh kiện thay thế sửa chữa dễ dàng các bác nhé linh kiện thì thay thế thì đảm bảo cho các bác là lúc nào linh kiện cũng có sẵn luôn một con máy cưa Estin 020 chuyên khai thác tầm trung kéo tầm 550 đổ về đó <clears throat> Dạ vâng, còn với nhu cầu mà cho các bác mà thích uh, uh, sử dụng nhẹ nhàng về sử dụng gia đình thôi uh, mà cần tìm một chiếc máy cưa mà vip một tí xíu hàng nhẹ nhàng tuyển chất lượng thì các bác tham khảo con này các bác nhá một con máy cưa Estin 170C cái phần tem này thì nó đã bị bay mất rồi nhưng mà nói chung là hàng cũ mà quan trọng là bên trong nội thất nó như thế nào đúng không ạ một con máy cưa ST 170C này con này thì tích hộp ốp lam tăng chỉnh xích nhanh đó làm con này mặt cắt được 30 phân xích là xài xích chung 91 xích chung 91 các bác nhá tình trạng đây mặt tiền tất cả ấy tem mát là hầu như là còn truyền chỉ nguyên này Nguyên zin nguyên bản từ A tới Z, thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên Giá 3 triệu 300 ngàn Cam kết cho các bác là hàng chưa bung chạm máy móc Nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé Đây, Bồi à, lọc gió tất cả Đều sạch sẽ Hàng tới các bác kiểm tra hàng test nổ dọn nổ thoải mái Không phải căn lan tan những cái gì cả Không cần cọc trước các bác nhé Một con máy cưa ST170C có tích hợp trục giật trợ lực cho các bác sử dụng gia đình nòng 37 ly các bác nhá nòng con này thì 37 ly rất nhỏ nhẹ cho có về sử dụng gia đình thôi con này thì có thể kéo được khoảng tầm 5 40 đổ về à, nói chung là các bác à, kéo 50 thì vẫn có thể tải được nhưng mà nó hơi yếu một tí xíu còn nếu mà đúng ra thì các bác kéo khoảng tầm 5 40 45 đổ về đó tích hợp chủ giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng các bác nhá Thank you. chỉ 3 triệu 300 ngàn cho một con máy cưa Estin 170C ký hiệu là N3 các bác nhá. Lô hôm nay là lô chữ N. Đó, cho các bác về sử dụng có tích hợp trục giật trợ ờ, ốp làm tăng chỉnh xích nhanh thì không cần phải khóa vặn bằng típ hay là gì cả vặn bằng tay cực kỳ dễ dàng và các bác nhé và con này thì cái ốp làm này không phải là yếu ớt gì đâu ạ cực kỳ chắc chắn luôn các bác nhá <clears throat> <coughs> Dạ vâng, tiếp đến là một con N4 Con này là mang thương hiệu Echo Curit nóng 40 l công suất của nó là 40cc các bác nhá Con này thì lam của nó thì cũng cực kỳ chất lượng luôn Lam theo máy là một chiếc lam tản nhiệt các bác nhá Lam tản nhiệt này, lam nguyên zin của cây máy Và con này thì đã lên xích lớn cho các bác luôn rồi nha Lên xích lớn luôn rồi Mà theo máy con này thì cả chúng em đã lên cho các bác một sợi xích mới Làm con này mặt cắt là được uh, ờ, 40 phân Mặt cắt con này được 40 phân các bác nhá, làm dài 45 phân, mặt cắt được 40. Đó, tình trạng mặt tiền cũng khá là đẹp, khá là chất lượng các bác nhá. Ừ, tích hợp hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 13, cực kỳ bài bản và chất lượng luôn. Con này cũng trạng cũng nguyên zin nguyên bản và con này được tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác nhá. Chụp giật trợ lực luôn ạ. Một con máy cơ Echo Kyrit thì uh, của hàng con này là thương hiệu của Nhật Bản các bác nhá. Thương hiệu của Nhật Bản Giá con này thì cực kỳ hữu nghị luôn, chỉ 3 triệu đồng cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Con này là nòng đứng luôn các bác nhá, nòng đứng, nòng 40 ly, công suất của nó là 35 cc. Đấy. Khá là chất lượng. Các bác nào mà lựa chọn con này thì về xài thì cực kỳ sướng luôn, lợi xăng tiết kiệm nhiên liệu, linh kiện thay thế sửa chữa dễ dàng, tích hợp chụp giật trợ lực luôn, giật rất là nhẹ nhàng. luôn các bác nhé. sử dụng tầm trung hoặc là khai thác về gia đình nhỏ nhẹ cắt gia đình hoặc là sử dụng khai thác tầm trung cực kỳ chất lượng luôn con này thì các bác cái lựa chọn thì về xài thì bao la bát ngát luôn các bác nhé. cực kỳ bền bỉ em nghĩ là một con máy cưa em nghĩ phải sử dụng khoảng uh, hỏng mất hai con máy cưa Trung Quốc thì may ra con này thì mới có thể hỏng để tham mua được con mới được đó Rồi, còn các bác nào mà muốn khỏe hơn một tí xíu thì các bác um, lựa chọn cho em con này một con máy cưa Echo Curit uh, ờ, 3.700 công suất của con này thì 37cc các bác nhé 37cc các bác nòng của nó là em nghĩ là khoảng tầm 40 41 ly gì đó 41 ly gì đó đó tích hợp vẫn là hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13 con này thì uh, theo máy thì cây lam của nó thì có hơi phần hơi ngắn một tí xíu lam con này là mặt cắt được 35 phân thôi mặt cắt được 34 35 phân đó con này thì cả chúng em bán với giá là 3 triệu 050 ngàn các bác nhá lốc con này là lốc nhôm luôn các bác nhá lốc là lốc nhôm luôn không phải là dòng lốc nhựa các bác nhá lốc kim loại lốc nhôm ừ. một con máy cưa cũng khá là uh, cân nặng đầu máy không là đã 4,2 kg rồi cả làm xích và nữa thì em nghĩ là khoảng tầm gần cân 5 kg và con này thì nó được tích hợp xả áp ở đây các bác nhá có cái phần xả áp ở đây giật rất là nhẹ nhàng mang thương hiệu Echo Kyrit con này máy móc tình trạng vẫn là nguyên zin nguyên bản linh kiện thay thế sửa chữa dễ dàng máy móc thì cực kỳ lợi sang em đã căn chỉnh dọn nổ tết nổ tất cả con này hết rồi cực kỳ êm chất lượng tiếng nổ của dòng Echo ấy thì nó cực kỳ là chất lượng luôn các bác nhá đó nó không bao giờ mà nó bị rét quá mà tiếng nổ của nó rất là êm để chạy các bác các bác về mà sử dụng dòng Echo này để chạy gang ti thì cực kỳ êm luôn các bác nhá đó máy móc con này thì nó cũng cực kỳ bền luôn cam kết cho các bác về sử dụng thì quá là bền và chất lượng luôn thương hiệu Echo thì cực kỳ nổi tiếng rồi các bác nhá của thương hiệu Nhật Bản Dạ vâng, à, tiếp đến là con N6, một con máy cưa cũng thương hiệu Echo Con này thì công suất 35cc, nòng của nó là 40mm các bác nhá. Có tích hợp xả à, xả áp ở đây để giúp giật nhẹ nhàng hơn. Và con này thì nó có được tích hợp núm bơm xăng phụ này, e gió tự động này. Đó, tích hợp ốp lam tăng chỉnh sinh ờ, ốp lam uh, uh, tăng chỉnh uh, trực tiếp trên phần lam. Ốp lam của này là hai ốc vặn trực tiếp bằng khóa 13 các bác nhá. Và điều đặc biệt của con này đây ạ là một theo máy là một cây lam tản nhiệt la tinh luôn các bác nhá đây đầu la tinh cực kỳ sắc nét luôn nguyên zin theo máy luôn các bác nhá và cây lam này thì nó có mấy cái phần tản nhiệt ở đây này đó giúp cho mát cái phần cây lam và đầu là lam mũi nhọn lam mũi nhọn lam la tinh các bác nhá đấy con này thì lam con này mặt cắt là được 40 phân 40 phân mặt tiền con này khá là đẹp luôn phần bô của nó này chưa hề có vết hàn gì gì các bác nhá một con máy như sưu tầm luôn các bác nhá con này thì à, chúng em đang bán với giá là 3 triệu 100 ngàn. Đó. Theo máy là cây lam Latin luôn các bác nhá. Xài cực kỳ bền luôn ạ. Một cây lam Latin này nếu mà để cho cửa hàng chúng em bán ở ngoài thì nó rơi vào tầm khoảng 8 900 ngàn này các bác nhá. 8 900 ngàn một cây nguyên zin của nó đấy ạ. Đấy. Máy con này lại cực kỳ đẹp và xuất sắc nữa. Đó, tiếng chạy rất là êm. Nổ gang thì cực êm luôn các bác nhá. 3 triệu 100 ngàn cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhé các bác nào muốn đặt hàng con này thì đọc cho em cái mã là N6 các bác nha Dạ vâng và bây giờ thì cả chúng em là qua những dòng máy cưa giá rẻ sử dụng gia đình các bác nhá. Đầu tiên là một con máy cưa N7 giá của nó là 2 triệu 050 ngàn một con Echo Curit mốt tình trạng máy móc quá vip và xuất sắc luôn các bác nhá hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 này các bác nhìn cái phần ốc lam này chưa hề có vết han gì luôn các bác nhá con này thì em nghĩ là đẹp 99% luôn ạ quá đẹp cực kỳ đẹp luôn tình trạng như thiếu thùng luôn các bác nhá Echo này cây lam là nguyên zin nguyên bản nhé các bác nhá xích là vẫn là nguyên zin của nó luôn đấy mắt xích khá là to bản các bác nhá em nghĩ là chủ này về người ta người ta mua cho vui thôi chứ người ta không có sử dụng đấy nhập về hàng bãi Việt Nam cực kỳ đẹp và chất lượng luôn con này thì công suất của nó là 30cc giá của nó là 2 triệu 050 ngàn Đó. tích hợp uh, có núm mương chẳng uh, ờ, núi bơm xăng đầy đủ chất lượng luôn các bác nhá một con máy cưa tay dài tình trạng siêu tầm cực kỳ đẹp luôn Đấy, đẹp như hậu luôn các bác nhá dây giật này. các bác nhìn qua sợi dây giật này dây giật nguyên zin của nó luôn các bác nhá cực kỳ đẹp đúng không ạ Đó. vip một con máy cưa echo tay dài nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình công suất 30cc cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá nòng của nó con này là 38 ly Vâng và qua tiếp là con N8 một con máy cưa cũng cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn các bác nhá một con máy cưa Ryobi có tích hợp núm bơm sang phụ đầy đủ cho các bác con này thì cả chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới rồi này đã lên một sợi xích mới rồi các bác nhá đó Lam con này mặt cắt là được 30 uh, ờ, gần 35 phân. Gần 35 phân xích là đã lên xích mới các bác nhá. Một con máy cơ Ryobi cũng cực kỳ đẹp vip, hai ốc lam luôn các bác nhá, vặn trực tiếp bằng khóa 10. Đấy. triệu 950 ngàn một con máy cưa Ryobi cho góp về sử dụng gia đình công suất của nó là cũng là 30cc các bác nhé à, còn các bác nào mà muốn khỏe hơn một tí xíu thì các bác lựa con này một con máy cưa Komatsu Genowatt G320 công suất 32cc các bác nhé Đấy, giá lại cực kỳ rẻ chỉ 1 triệu 800 ngàn máy móc con này thì khá vip và chất lượng luôn vẫn là hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhé lam con này theo máy là 30 phân dạ lam con này theo máy thì có 30 phân thôi đó nhưng mà công suất con này thì lại cực kỳ khỏe luôn các bác nhá. một con máy cưa N9 máy đẹp hàng chất lượng Komatsu Genowatt vâng còn các bác nào mà đã đang mê với cái dòng máy cưa echo rồi thì không ngần ngại cần tìm một chiếc máy cưa gia đình thì các bác lựa chọn con này các bác nhé một con máy cưa cực kỳ rẻ luôn chỉ 1 triệu 850 N10 1 triệu 850 công suất của nó là vẫn là 30cc các bác nhé hai ốc lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10 con này lam con này mặt cắt là được 35 phân mặt cắt được 35 phân các bác nhá có đầy đủ núm bơm sang phụ đầy đủ chất lượng của nó luôn linh kiện thay thế sửa chữa dễ dàng nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình cầm đi rẫy đồ linh tinh thì các bác cầm đi cực kỳ nhẹ nhàng luôn các bác nhá cực kỳ khỏe tiếng máy nổ thì cực kỳ thoáng và giá lại cực kỳ hữu nghị luôn chỉ 1 triệu 850 cả hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện nhá tiếp đến là một con máy cơ tay dài hệ Tananka các bác nhá máy siêu vip siêu chất lượng luôn giá chỉ 1 triệu 900 ngàn dây giật các bác này mới keng xè beng luôn các bác nhá đấy đây là sợi dây giật của nó đấy ạ nguyên zin theo máy con máy này thì cực kỳ đẹp luôn tình trạng ấy cũng như là thiếu thùng các bác nhá nó là tích hợp một ốc lam nhưng mà ốc lam lớn các bác nhá ốc lam là ốc lam 13 con này lam con này mặt cắt là được 35 phân được tăng chỉnh trực tiếp trên phần cây lam luôn các bác nhá tăng chỉnh xích ạ cực kỳ tiện lợi và dễ dàng luôn phần bô của nó này quá đẹp đúng không ạ Đấy, ngoài trời thì bây giờ nó cũng đang tối tối dần rồi thì cả chúng em xin phép về uh, ờ, còn mấy cái đấy thì quay nhanh cho các bác xem qua các bác nhá có núi bơm xăng đầy đủ đầy đủ chất lượng các bác này giá lại cực kỳ rẻ chỉ 1 triệu 900 ngàn Dạ vâng, cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con máy cưa tay cụt uh, hiệu Ryobi N12 giá 1 triệu 900 ngàn các bác nhá. Các bác nào mà nhu cầu mà hay cắt trên cao này hoặc là hay trèo trên cây để cắt tỉa cành nhánh đồ linh tinh mà uh, không thể cầm được hai tay ấy, thì các bác lựa chọn con tay cụt này giúp cửa hàng chúng em các bác nhá. Núm bơm xăng phụ đầy đủ mang thương hiệu Ryobi thì cực kỳ bền rồi. Công suất con này là vẫn là 30cc các bác nhá, 30cc hai ốc lam đầy đủ lam con này mặt cắt được 35 phân được tăng chỉnh trực tiếp trên phần cây thân ờ, thân lam này đấy máy cũng khá là đẹp và chất lượng luôn con tay cụt vàng ươm máy móc xuất sắc này thì nó đã hết xăng mất rồi các bác nhá máy móc cam kết cho các bác là dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi các bác nhá đó con này thì cả chúng em là vừa nãy ờ, bỏ ra quay video thì không may nó bị hết xăng mất rồi đấy vâng và máy thì cả chúng em đã test nổ căn chỉnh dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi các bác nào mà muốn lựa chọn um, con nào muốn đặt hàng con nào thì đọc giúp cho em cửa hàng chúng em cái mã mà cửa hàng chúng em đã à, đánh dấu trên từng con máy rồi các bác nhé và giá ừ, công khai ở trên này là đã bao gồm phí ship hết rồi các bác cảm thấy mà ưng ý con nào ấy ạ cảm thấy được con nào muốn đặt hàng con nào rồi thì các bác uh, liên hệ cho cửa hàng chúng em cửa hàng chúng em không cần cọc chỉ cần để lại địa chỉ số điện thoại cũng như là tên nên là cửa các bác vui lòng xem kỹ video giúp cửa hàng chúng em các bác nhé các bác cảm thấy thật sự mà ưng ý muốn đặt hàng thì các bác hãy để lại địa chỉ số điện thoại cũng như là tên để tránh tình trạng thì khi mà ờ, tại vì cửa hàng chúng em không cần cọc là đôi khi là nó hàng tới các bác lại không ưng ý lại lại uh, thế này thế kia thì cũng rất là phiền lòng cho cửa hàng chúng em nên là các bác uh, cực kỳ thông cảm cho cửa hàng chúng em các bác nhé <clears throat> vâng và cửa hàng chúng em xin chào các bác hẹn các bác vào video sau